Ngọc Thơ, Thời báo chấm Đê kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Chế độ độc đảng không thể diệt trừ tham nhũng. Ngày 2 tháng 2 trên trang AFA Tiếng Việt có bài viết Lò ông Trọng có đốt được hết cán bộ tham nhũng. Đưa quan điểm của một số nhà quan sát chính trị về công cuộc chống tham nhũng đang diễn ra ở Việt Nam. Bài viết cho biết nhiều chuyên gia từng bình luận với AFA rằng lò chống tham nhũng của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm qua nóng rực, khi hàng loạt các vụ đại án bị phanh phui, khiến hàng chục lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, bị án tù. Trong đó có thể kể đến những vụ khiến dư luận quan tâm như vụ kích xét nghiệm Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC, vụ nâng khống thiết bị xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai hay vụ bảo kê buôn lậu 200 triệu lít xăng. Hình ảnh một bài viết trên trang AFA tiếng Việt. AFA cho biết một số nhà quan sát tình hình chính trị xã hội Việt Nam đánh giá rằng chiến dịch chống tham nhũng của đảng đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng trong năm qua dù có mạnh hơn, kiên quyết hơn, với số lượng quan chức bị cho vào lò nhiều hơn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Tiến sĩ luật cựu tù nhân chính trị Cù Huy Hà Vũ từ tiểu bang California, Hoa Kỳ, bình luận với IFA rằng phải nói rằng công cuộc đốt lò này rất đáng khen ngợi và hy vọng ông Trọng sẽ làm cho các đảng viên Cộng sản, đặc biệt là những người giữ các chức vụ rất cao trong bộ máy đảng và nhà nước phải thận trọng và từ đó đi đến việc giảm tham nhũng. Tuy vậy, ông Vũ cho rằng chỉ hy vọng giảm chứ không phải là loại bỏ được tham nhũng. Bởi lẽ theo ông Vũ, ở một hệ thống chính trị mà không có sự kiểm soát quyền lực qua lại thì tham nhũng là điều tất yếu. Và đương nhiên là những người đứng đầu các vụ án tham nhũng phải là những người có quyền lực nhất. Ông nói tiếp, Trọng cũng chống với một niềm tin và hy vọng là chống tham nhũng có thể cứu được đảng. Hay nói đúng hơn là cứu được sự độc tôn cầm quyền của đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng tóm lại, tôi cho rằng chống tham nhũng bằng lò, tức là bằng các biện pháp mạnh kể cả là hình sự, thì cũng không giải quyết được vấn đề bởi vì một thể chế độc tài thì tham nhũng nó sẽ ngày càng mạnh. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cho rằng vụ việc hai ông cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh Vũ Đức Đam mất chức do liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu hay cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cho là có thể dính líu đến đại án Việt Á đều cần phải được điều tra một cách triệt để và minh bạch. Vì vẫn theo ông Vũ, nếu xác định được các vị cựu lãnh đạo nêu trên có các dấu hiệu của tham nhũng, tống tiền đồng bào ở nước ngoài, thì phải xử lý hình sự, chứ không thể đơn giản chỉ là ban chấp hành trung ương đồng ý cho thôi giữ chức vụ trong đảng như một hình thức kỷ luật được. Hình ảnh phe củi và phe đốt lò. Ông Cù Huy Hà Vũ cũng cho rằng, ngay cả Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính cũng phải chịu trách nhiệm đối với vụ các chuyến bay giải cứu, bởi ông Chính nhậm chức Thủ tướng từ tháng 4 năm 2021. Trong khi đó, Cục Hàng không Việt Nam ra thông báo dừng tất cả các chuyến bay quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam do dịch bùng phát từ ngày 1 tháng 6 2021. Sau đó, Việt Nam chỉ tổ chức nhỏ giọt các chuyến bay được gọi là giải cứu để đưa các công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài về nước. Qua đó, tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ cho rằng ông Chính phải có trách nhiệm liên đới trong vụ này. Tôi cho rằng trong thời gian tới, ông Phạm Minh Chính cũng phải chịu trách nhiệm còn nếu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thấy cần phải giữ lại ông chính mà không có một lý do biện hộ thuyết phục người dân, thì các cuộc đấu tranh chống tham nhũng này nó lại hiện lên như một cuộc đấu đá nội bộ. Một luật sư khác giấu tên nhận định với AFA rằng việc một loạt cán bộ là đảng viên tham nhũng thì cơ quan giới thiệu là Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị mà người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng không thể tránh trách nhiệm.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 Nhưng bên cạnh đó, hai đại án Việt Á và chuyến bay giải cứu lại là đại án tham nhũng có hệ thống. Những cán bộ quan chức chính quyền đã lợi dụng tình huống đặc biệt trong dịch bệnh để thao túng chính sách và lũng đoạn nhà nước. Các đại án này có mối quan hệ sâu và rộng đến mức điều tra suốt cả năm trời vẫn chưa lôi ra hết những con sâu. Vụ AIC cũng chưa kết thúc và còn rất nhiều bí ẩn khó lường, phụ thuộc rất nhiều vào việc công an có bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án hay không, và phụ thuộc vào thái độ của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Sau y tế có lẽ sẽ đến những ngành khác lần lượt vào lò. Hiện nay, vụ đăng kiểm đang mở rộng điều tra và những nhóm lợi ích trong ngành giáo dục có lẽ cũng sẽ bị sờ gáy. Hình ảnh ba ông lãnh đạo cấp cao bị bãi nhiệm chống tham nhũng quá triệt để nhưng lại không minh bạch có thể dẫn tới nhiều hệ lụy cả về kinh tế lẫn chính trị. Cán bộ quan chức vì lo ngại bị xử lý nên không dám làm gì, dẫn đến việc cấp phép cho các hoạt động kinh tế bị đình trệ. Các doanh nghiệp cũng sợ bị gặp phải rủi ro trong quá trình điều tra tham nhũng nên cũng dè dặt không dám đầu tư. Sau khi Trung Quốc xóa bỏ chính sách Zero Covid, dòng người từ các thành phố lớn ồ ạt di chuyển về nông thôn đã khiến dịch bệnh lan nhanh như sóng thần dân Trung Quốc chỉ được chích hai loại vaccine trong nước sản xuất là Coronavac và Sinopharm, nhưng hai loại vaccine này lại không hiệu quả dẫn đến tình trạng lây nhiễm và tử vong cao. Nhưng Trung Quốc lại che giấu thông tin dịch bệnh nên ngay cả WHO cũng không nắm được thực trạng. Trong khi đó, từ ngày 8 tháng 1, 2023, Trung Quốc đã mở cửa biên giới trở lại. Riêng tại cửa khẩu Móng Cái, ngày 8 tháng 1 có hơn 3.000 người Trung Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam. Điều này có thể dẫn tới nguy cơ dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại tại Việt Nam trong thời gian tới. Việc ba nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam bị bãi nhiệm, đặc biệt là việc bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, đã gây nên nỗi lo ngại cho giới đầu tư nước ngoài và họ cho rằng đây là sự khởi đầu cho một giai đoạn bất ổn về chính trị. Nhiều người cho rằng đây không phải là thực sự chống tham nhũng, mà chỉ là cuộc thanh trừng phe phái nội bộ kiểu Tập Cận Bình. Nhiều nhà quan sát cho rằng Nguyễn Xuân Phúc phải nghỉ vì liên quan đến Việt Á, Phạm Minh Chính gặp rắc rối vì AIC. Như vậy, trong tứ trụ chỉ còn lại một mình ông Vương Đình Huệ, được lợi vì trở thành ứng cử viên duy nhất cho chức Tổng Bí Thư vào năm 2026. Hình ảnh Vương Đình Huệ, người được hưởng lợi trong công cuộc đốt lò của ông Trọng. Nhưng mới đây, đời tư của ông Vương Đình Huệ lại bị bới ra khi trên mạng xã hội lan tràn hình ảnh vợ bé và con riêng của ông. Không rõ việc này có ảnh hưởng đến con đường quan lộ của ông hay không. Cuối năm 2022, Tuy đảng hả hê với con số tăng trưởng ngoạn mục hơn 8%, nhưng thực tế phơi bày cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang rất bết bát. Năm 2023, kinh tế thế giới lại đang có những dự báo khó lường, Việt Nam khó thoát khỏi vòng xoáy đó. Nền kinh tế Việt Nam có 3 yếu điểm, đó là xuất khẩu phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ, chiếm 30% kim ngạch, xuất siêu 100 tỷ USD. Nhập khẩu phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, nhập siêu 110 tỷ USD. Hoạt động xuất nhập khẩu phụ thuộc nhiều vào tàu biển của nước ngoài chiếm với những yếu điểm này khi nền kinh tế các nước mà Việt Nam xuất hoặc nhập hàng có vấn đề thì tất yếu kinh tế Việt Nam cũng lao đao theo. Việt Nam có lợi thế là có thể trở thành điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài sau khi họ rời bỏ Trung Quốc vì những bất ổn ở đó. Tuy nhiên, cuộc đấu đá nội bộ của Việt Nam đã làm cho các nhà đầu tư phải e ngại. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã lao dốc trong năm 2022 thị trường bất động sản đóng băng và thị trường trái phiếu tàn nát. Tâm lý nhà đầu tư và người dân bất an, mất niềm tin với thị trường và với cả hệ thống ngân hàng. Hình ảnh số liệu thống kê về kinh tế Việt Nam năm 2022 không mấy người tin. Tình hình Biển Đông vẫn bất ổn, tuy nhiên Trung Quốc không lớn thêm được gì nhiều dù đã thường xuyên tập trận. Mỹ đã tuyên bố viện trợ cho Manila 100 triệu USD tháng 10 năm 2022 và Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến thăm Manila tháng 11 năm 2022. Việt Nam tuy im lặng với Trung Quốc nhưng cũng đã tăng cường xây dựng các tiền đồn ở Trường Sa. Vào cuối năm 2022, Việt Nam đã nạo vét và bồi đắp bốn đảo Namib Island, Passion Reef, Sankey và Tenet Reef Hiện nay, Namit và Persian là hai tiền đồn lớn nhất của Việt Nam tại Trường Sa, theo Asia Times ngày 23 tháng 1 năm 2023. Tuy Việt Nam tỏ ra lạnh nhạt với Mỹ nhưng quan hệ hợp tác quốc phòng song phương vẫn tiếp tục được tăng cường. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ellie Ratner đã đến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm 2022 để đối thoại về quốc phòng và Hà Nội đã mời các công ty Mỹ về dự hội chợ quốc phòng quốc tế đầu tiên vào tháng 10. Việt Nam vẫn lo ngại về cán cân quyền lực tại Biển Đông, nhưng vẫn chưa thấy việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với Washington là cấp thiết. Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng các căn cứ tại Trường Sa và hợp tác quân sự có giới hạn với Mỹ. Nếu không có biến động bất ngờ nào, quan hệ Việt Nam-Mỹ năm 2023 cũng sẽ như 2022.